đi con mẹ mà nó lên đây luôn ạ cay thế nhỉ lên luôn á lên luôn lên luôn cho mặt này giữa đồng luôn này. em em lỡ những con này thôi thịt mềm tao lại mềm nhảy khu rác rồi cố nha cố nha đợi em tí tấm tao này chạy giữa đồng rồi à? anh có súng ra bắn Ê, con mẹ toàn ca tao cũng ca với con gắn này thì con kéo chết ạ à. Đó, bên, bên, bên chuồng bò bên kia, chuồng bò đằng sau lưng anh có Một thằng, ui một Ui ôi ui ôi, mẹ Nhà anh á? Ừ, trong nhà anh, tầng hai Ok ok Hay phòng bên cạnh gì đó Em thấy này, em thấy này mềm có một một súng shotgun một k này à một này súng táp một k này đi tâm này <laughs> tụi bạn em riêng khẩu ca đi cậu ấy Trung bò có quá Thấy thế Yếu đấy Từ nhá, gần đâu gần, đâu gần, đâu gần, đâu Nhà anh có một nữa Gần nhà anh à, à? bọn kia Mẹ, hai thằng kia vào Trông bó đâu rồi nhá Ừ Trên chấm hai này có Thấy 4 Đấy này, thế này, thế Mũ 4 Mũ 4 đâu bốn bốn mẹ bắn bốn máu ạ vãi luôn bắn vector từ xa vẫn đang luôn bốn máu đây đem đem ban đầu nó sau đống gỗ ấy địt mẹ một SKS một mẹ cầu dây. mini táp được mà vẫn là đồng hồ đấy xa để ăn thua nó nó, nó mở trái mở trái gặp ấy à, nó chạy nó chạy em rồi đấy à, gặp em nó đâu rồi đấy em thấy đâu vào khu nhà vào khu nhà vào khu nhà trước mặt chạy của chạy chạy chạy chạy vãi lìn cứ bể máu này nhà kho nhà kho đỏ đấy mày đéo có khẩu thì mở cửa người đã đây sấm sấm sấm giữa đường rồi survival vòng trái à vâng, vòng trái à? thấy thấy thấy thấy thấy thấy đi con mẹ mày <laughs> đi con mẹ chạy kìa mà ai lùn hơi mệt bay tơ thằng nào ở trong em ấy sợ ấy có đấy để đâu anh em thấy không trong khu nhà chưa có quá ai hay là bỏ đi đi mẹ chỗ ấy bắn kia lút đi lút đi lút đi lút đi mất thời gian nữa đi mèo ú kìa không ý là Ê. Mèo ú bớ nốt đấy mèo ú kìa phải real không nhỉ phải phải mèo ú support với cả mẹ sọp nữa kìa nãy vừa thấy sọp ba xong tích tích Ố, đi con mẹ ơi mèo ơi ừ, nó bắn đi lại rồi kìa bắn lại rồi kìa support bắn lại kìa eco quarry cái nút đi thằng nào Spoot TC đấy thằng Spoot anh biết không tin mà em mình thấy cả xóm 13 luôn ừ xong rồi đi rồi đi rồi ờ nhưng mà thằng eco warrior lại ấy này đáng được rồi này rồi xong rồi xong rồi team đi spoot chết rồi người ta chơi không chiến thuật như anh em mình ao trình không, nó chơi ông chiến thuật vãi lìn đấy Không có đéo phải không? Không chiến thuật đâu Anh ngộ ngồi một tối xem chúng nó chơi mà À, bắn căng không? Bình thường đại loại là nó kiểu nó lúc nào cũng đủ người ấy Bọn nó bắn lúc nào cũng đủ người, không thiếu người lần nào mà Kiểu có bắn đủ người Cá luôn Đấy, đội team mèo hú là bắn PUBG đợt này hơi hơi hơi biết bát ui à qua sông sớm đi mình rút ngược lại nữa em không nâng được cái xanh lam thì cũng bình thường <laughs> thì bên em mày đuổi thằng kia mệt vãi luôn ấy lại hồi sinh lại kìa à, thằng e ôi thằng e cô sống à để tìm nó được cái nhỉ ừ tìm nó mà bên này thấy bắn nhau rồi Tức là trốn thôi m bốn này tìm ak đấy ra đá cái xem nó đâu nhỉ đá ấy, xem nó đang stream không có em trinh rồi cứu hết rồi anh nghĩ bọn nó bắn ở khu dưới điện thoại sáng mất rồi nhá, được soi được ơi trên cạnh em có đang chạy anh mountains acquired. Nhà này sao ấy? Có khi nào? Nó đang ở nó đang ở chấm 2 anh em ạ đấy anh bảo bắn cưới mà cố gan đây. ui cái là có cả mẹ thần mình trước mặt tao có này biết rồi đang chạy qua đây đây Heartbeat sensor acquired. Nó ngồi trong này này, địt mẹ biến đi rồi Ê, địt mẹ thằng bên phải trông thấy á Vậy xác em, ở xác em không? Tính xác em Nó chạy coi Vùng 1 Địt con mẹ, một thằng ngay sau tao rồi Vùng 1 rồi, anh đấy Đâu của anh? Nộp, nộp Một thằng dưới bước rào Còn một, còn một, còn một Em xếp, em xếp, em xếp Bắn đi, bắn đi, bắn đi còn một còn một bắn đi dưới ngay bờ rào ấy Đằng sau lưng này mẹ đặt tâm trúng đầu luôn Kill bonus Cứu với, cứu với Hết chưa? Hết luôn à? Chết rồi Chết rồi Chết rồi mà, em bắn một, anh Sơn bắn một nữa Bại sấy Em em sấy có cái rào bên trái này à, đi có mẹ nó mù vãi luôn Bắn trúng rào. luôn cút té té là may cũng chết rồi. Địt mẹ tao bắn được à, địt con mẹ. Quả quả có bo này thì mẹ em lặn thì dễ rồi, canh đi khó đấy, tìm thuyền thôi. Quá cao. Có, ăn à, tím. Này mẹ đồ vàng gì đây? Đâu? Địt khẩu bắn ngắm vàng này. Ai bắn không? AK đây phải không? AK trội canh rồi bắn ngắm vàng ai bắn không nó vàng khẩu gì khẩu mẹ x mươi a một có băng đạn không em đâu biết anh xem bắn hai bắn em cầm sơn có máu chưa ta đấy Đéo có thì mẹ tao 19 mới băng đít đây này. Em cô cái. cái. Đi qua cầu đi. Đây đây, sang này có đây, sang này có lại không lút. Đây này, một đống này. Survival bonus. Cover fire right acquired. full em full skill lặn ra đấy đi đấy ui kịp mẹ lên đây nhặt được cùng máu hợp lý thuyền này thuyền này thuyền này mặc cầu được mà đá chim đây đá chim đây ở Tomako đó. Tuấn xuống Tuấn. Đấy chắc nó đi cầu dưới. Ơi, trước mặt nó ra lấy thuyền nhá, trước mặt nó ra lấy thuyền. Thuyền kìa, ra lấy thuyền nhanh em ơi. Bắn đây, bắn đây, các bắn đây, các bắn đây, nó dưới nước rồi. Nó lấy thuyền đi kìa. tôi đi vào, vào bo tuấn này mày ra đá xem nó có máu thì nhặt đi địp mấy cái hòm của mình lại bệ mày đúng bên chấm nó luôn ạ à, hưu sau thuyền nhá địp mày nó bắn lại vãi luôn Đéo có máu đâu Quang ơi có speed đâu thả ra một một viên với còn đúng một cái dưới chân đây thấy này thấy này thấy này kia kia kia chỗ chỗ nó cam lại đấy có team khác bắn nó à? có team nó bút ê phải sút bút sút chung mặt à? bạn nào đây anh chung mặt à, chung mặt chung mặt chung mặt ok ok em thả em thả đây rồi đây rồi cố lên anh em ơi mình đều có máu nha, personal supplies has arrived hợp lý nhà thờ nhặt được một thằng ở đây nha một thằng ở cục đá chấm đấy nhờn quá mẹ nó phải hạt nhân này mở ra rộng phết đấy từ từ cứ từ đưa bắn từ từ hiu lên đi mèo ú bên phải nhá mèo ú bên phải nhìn đấy kia chết hết chưa hả vô chạy ra sau rồi đi con này hết đạn ạ à anh em chạy ngừng ngừng gì gì ra cô với em cái ơ gì mày bị tiếng pháp bắn chưa kéo đi rồi ui ôi số một anh em cho em xếp cho em xếp survival chạy phải nữa đi chạy chạy phải nữa đi cho nên tôi hưởng SP686 upgrade acquired. Không đeo về lắm. Đây là em là ngon rồi, không thằng nhìn được đâu. ok ok được đấy được đấy anh em bên kia đừng đi rồi khác em còn gì không hết máu ấy. hết máu ừ. à, nhặt hết rồi anh hết cả máu không em không smoke em smoke ra cứu được thì mẹ tao hết mẹ đạn luôn tơn có nuôi nha ừ Mày cái hòm Còn luôn có hòm nữa này Địt mẹ lút hết sạch rồi, đéo còn gì ạ Nó cứu không? Chưa được anh hay chưa được đâu, nó vẫn đâu đấy đấy Từ Tuấn từ từ tao cắn thuốc đó. Còn thuốc chưa Để gần đấy, để gần đấy Phải phải phải phải Sơn, từ gần gần nào Cấm à Em để để để đá thẳng nữa Sơn ngon phải chứ Một, một, Anh thằng bên cửa rồi Thằng Sput rồi ừ. còn một thôi còn một thôi thằng đấy đấy thằng đấy đấy nó lưới cứu đi cứu đi nó phải yếu đó cứu đi cứu chết cứu đi cứu đi nó đầy nó đến thôi từ từ đã thấy không không để không để nó ờ, đang cứu cứu thằng bạn ờ, nó, nó lên rồi nó, nó đẩy này nó đẩy nó đẩy nó đẩy nó đẩy nó đẩy nó đẩy đến cục đá rồi em xuống hút ra luôn có máu không chiêm với lấy thuyền đến nó đấy đến nó đấy đến nó nó nó xe kìa tốc đó tốc đó Ui cho cục máu với Cho anh cục máu Được được, cục cục Anh đó gì rồi Máu không? Phản cục quang Dương quang lên, Kéo nốc ạ Sau đá Sau đá chứ một Một đang qua khỏi Thôi, no, no, no, no. dưới dưới thính thôi dưới thính đá thính thôi chạy qua sờ ra ngoài đâu rồi chấm một đâu rồi nó chạy em đi, đi, em vừa bắn nó bên này xong đồ nó bên thấp quá chưa chưa được cái cứu hồi máu ôi mẹ mẹ thằng thái lan từ sau này từ từ cứ từ từ thôi đây. Hết chưa? Chết luôn không? Chết, chết, chết, chết luôn, chết luôn, chết luôn. Thế tay đi cứ tay đi em lút cái, em yếu đồ quá. Tôi xin quả sâm ốc trắng. Không có, không có, sai coi, sai coi. Tim mèo chết chưa? Có một thằng à? Đi, đi lâu rồi. Hết rồi vừa rồi mình bắn bọn nó em bắn cũng hai thằng rồi thì bị bọn bị team này này đằng sau cắn này Thì rồi anh em mình đã cấp hơn đấy survival bonus có bên đấy không anh anh quang có bandit có đấy thì mẹ em bỉ chạy nhanh người bắt lồn đút sắt này kia qua vứt tao một tí con nằm xuống đấy của hai con thằng kia nữa chạy rồi con thằng chạy nhanh chạy ra ra sau đây nhá tao thả nu tao thả nu yên yên yên đấy, thả đi thả đi thả đi chạy ôi để đây này nó đây trong nhà nhà trong nhà yếu đồ quá quá chính đam con mẹ Đợi tao, đợi tao, đợi tao, đợi tao Thả đồ vào mất mất máu này mất máu này đang mất máu đầu em đó ờ cửa cửa cửa cửa cửa cửa cửa nhà chính trước mặt anh đây rồi máu anh ui đi mẹ mày mù quá ra thế luôn nhỉ Surprise mình Con thiếu máu không? Có, không máu cứ ta để đưa để ra bên dưới Bên này một tim này Chấm này, cầu bên này một tim Sao lại máu đâu? Này. Ngoài này, ngoài này, ngoài này Chút xuống Đằng sau có thính này Đá qua thính nữa đâu Bên kia rồi Còn được bên một có người á ừ chấm một có người quá trên máy ra chạy chạy chạy qua này chết chết chết chết chết chết chết bằng máy chết bằng máy chết bằng máy bỏ gần đi gần đi em em trả em trả em trả ulti ừ yên ừ yên ừ yên ừ yên còn đi bên trái không còn đi bên trái không mạnh em ơi bọn bên cầu cao ơi bách bách bách bách bách bách nó đấy nó đấy bên phải bên phải bên phải bên phải Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Bách đi, bách đi, bách đi. Bách đi, bọn cầu qua sau nhà rồi. Má, toàn bắn đầu nhưng kéo chết ạ. À. Nốc, nốc thằng đấy luôn rồi. Nốc là nốc em rồi. Cầu vẫn còn. Ừ. Bỏ ra bo nhá, bỏ ra bo đấy bắn từ Survival bonus. Gần rồi Hướng ấy luôn, hướng thằng thằng thằng Quang luôn nó cứu được đấy nó cứu được rồi đấy đang đang vẫn đang trong nhà sân nhà có một thằng ngay dưới mẹ đây trước mặt tuấn cục đá đúng không đâu đây đấy top một rồi top một rồi từ từ thôi ao bo ao bo ao bo nó ao bo ngoài bo mà nó ngoài bo mà ôi đừng muốn làm góc đẹp không thì có đừng ấy xả bừa đi xem không ngon trọng đâu xả bừa đi alo này vượt nóc rồi ăn ăn sót thịt mẹ ấy rồi, có một thằng ở thiên. Thằng cuối bên đấy luôn, bên đường luôn. Chết chết chết chết. Thằng chạy nhanh này bị tao làm cho phát cối thì là bắn mất luôn à.